Chào anh em nhé Một cái ờ, tin ờ, rất là vui Cho anh em nào mà chuẩn bị lắp cái gói cước 165.000 ờ, Hiện nay thì cái gói cước 165.000 Thì anh em sẽ được trang bị Model là model 2 băng tần anh em nhé Đây này Còn loại như này Model 2 băng tần Thời gian tới thì cái model một băng tần nó chỉ dùng cho cái gói cước CNet thôi Gói cước CNET là gói, gói cước mà áp dụng cho nông thôn Gọi là gói cước rẻ hơn Tốc độ nó chỉ có 25 m ạ 25 m thôi Còn cái gói NET 1 này thì khi anh em sử dụng cái băng tần ờ, Băng tần, ờ, hai băng tần thì tốc độ của nó rất là cao Nó phải đến ờ, đạt đến 60 mê Hôm nay sẽ đi lắp cho cái trường học đây là một cái trường học đây trường cấp 1 giống như kiểu ờ, cơ sở mầm non đấy đây cách cái hộp cáp ờ, cỡ khoảng uh, ờ, 30 mét khá là gần ném lên trên này và cái ờ, cái quái cước ờ, mà nét một này thì áp dụng cho 61 tỉnh thành luôn cho nên anh em ờ, khi anh em mà lắp nét một thì anh em yên tâm là sự được trang bị model hai băng tần à, gọi cương này 165.000 một tháng Hôm qua uống nhiều bia quá anh em Bây giờ đau hết ạ Hôm nay lắp ở đây nhưng mà Hôm nay là chủ nhật Chủ nhật nên ờ, thầy cô giáo không có ai ở đây đây là cái trường mà phục vụ cho cái khu ở đây này bởi vì từ đây đi ra cái trường ở cấp 1, cấp 2 cách khá là xa đợt ngày xưa thì ở đây đường xá nó khó khăn đấy cho nên họ làm một cái trường như này ở đây hình như là có 4 năm lớp gì đấy lắp mấy cái thuê bao gần này thì nó rất là nhanh thôi anh em đỡ tốn cái thời gian mà kéo dây đây cái hộp cáp theo đây đợt hôm vừa rồi đi sửa đi sửa điểm đứt đây Đây là hộp ở trên này, trên đồi anh em nhé Trên đồi nhưng mà có khá nhiều thuê bao rồi đấy 2, 4, 6, 6 thuê bao rồi ui, ui, à. Đoạn này nó rất là khó đặt Rất khó đặt thang Đấy, nó nghiêng các bạn có mấy cái dây này nó trùng trùng nó vuốt ra đấy hai bốn năm Hôm nãy trên đồi này nhưng mà thuê bao này là thuê bao thứ sáu này Một cái hộp như này thì tám tám anh em nhé ở đây còn hai cổng nữa thôi hai cổng nữa sẽ là hết khi nào mà hết thì anh em phải chờ hạ tầng mới thôi Đấy, chấp nhận thế thôi anh em nào lắp sớm thì được lắp muộn thì phải chờ hạ tầng thôi lắp ờ, mấy cái thuê bao gần này nó rất là nhanh rất đơn giản ở ờ, tầm 30 phút nó sẽ xong Đấy, càng lắm thì tầm 45 phút Mấy cái dây ờ, thuê bao này thì anh em nên đi cao nhá Cực cao Càng cao thì sự cố nó càng ít Ê, nhiều kiến lắm anh ạ con kiến này đốt ác phết này đây cứ chỉ vào nó thò đưa cái dâu lên đây anh em này có cái lỗ bịt nhưng mà nó bịt không kín này thì thoảng kiến nó vào này một kiến kẹn này cắn rất là rát nhá đây anh em lại phải bịt lại nhé bịt lại để nó không vào làm một cái như này để nó làm tổ thì Đây, 2, 4, 5 Cái này là cái thứ sáu này Đây anh em theo thứ tự 1, 2, 3, 4, 5, 6 nhé cộng à năng chỉ một cộng mà một to đi rồi mẹ cái này lại dài quá à à chà ngon cộng áp phết con à, tùy cái dây lên đây đi buộc vào luôn vâng bác phứ chiếc khóa cho số à, không lao nó không nhưng mà đối tượng móc nó chung có ừ thế giờ mới mới điện của cho hắn con thì có chiếc khóa à? nó có chiếc khóa à ờ. lúc con báo về là mới có à hay báo báo về đi nào à Thế một cái ông đã thì mỡ chế nhờ đấy mấy mày vắt báo thư là bao này chứa cho cái lì phí thế năng nhỉ dây chi rồi dây màng dây màng cờ bọng hay đánh luôn chưa đánh luôn dây màng lan đâu ừ dây màng lan đấy bao cái xôn nha bác á áp hay bác cầm để xôn là lát camera đấy cái này này ừ. cái này là bẩn hay phải bảo ông ngay là bây giờ bảo nhà ngọt bán năng bác từ mua lấy một viên mới chạy chẳng là đến dây à cái mua dây thay à vâng à chạy rồi bây giờ thấy nên nổi đó bỏ à à Bây nhà bác uh, dùng ở mê nhở nhà nhà này nhà có nhát lòng rồi này à trùng hạ nha nhưng mét cái đó cái nào cái uh, dây uh, màng lan đó bác ừ. có sáu nghìn một mét đó đó em thôn thay du có lắm mê thôn bọn thuật có có nó cả càn hết chưa có ốc có ốc có khăn cái dây nè cái dây này dây cắp quang ở dùng rồi ạ 안녕을안자 có nổ lăng nổ án bạn nãy nổ án này nãy nổ nhớ cái dây điện này mẹ nổ nó hay chập chân, mày thử làm cái gì ừ. 还是弄掉了，哪能搞起来？ nhúng gì nhúng ở con ừ. đất dây nó mà tivi vẫn còn vậy ừ. bạn cho là không nào